chào mừng tất cả quý vị các bạn đến các video điện máy cường lên thì ờ, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn bộ đôi sản phẩm ờ, máy thái chuối bằng cỏ uh, đa năng thứ nhất là nó có thể là thái lát thái lát là con bên này còn thái mịn là con bên này cái con này con hồng tròn này thì là hai sản phẩm này nó sẽ bao quát được tất cả các loại gia súc gia cầm chăn nuôi thì là thái lát thì bà con sử dụng trong việc là nuôi bò nuôi bò nuôi cá hoặc là ờ, các như là dê hoặc là gì đấy thì là nó vừa thái lát được uh, chuối nó vừa thái lát được bằng thần lồng lát được cỏ cỏ voi là các loại cỏ uh, dùng trong chăn nuôi đấy và thứ hai là con máy thái mịn này là sử dụng để chăn nuôi gà vịt gà vịt và một số gia súc gia cầm dùng uh, loại mịn đấy không cần ấy thì là đây nó bằng một lần mịn ra luôn đấy, thì là một trực tiếp ra sản phẩm thì bà con có thể trộn với cám để cho gà vịt ăn hoặc là hoặc là có thể cho ăn trực tiếp cũng được đấy thì là hai con này nó chức năng khác nhau đấy con bên này nó sử dụng motor 1,1 ờ, lý đấy thì là cả hai con này đều sử dụng motor 1,1 kg hết ngoài ra thì còn có con 2,2 kg và con máy thái mịn này còn có con 1,5 kg nữa thì là ờ, cấu trúc bên ngoài thì cái con 1,2,2 ờ, kg của con máy bằng quả lát này thì con 2,2 kg thì cửa vào nó lớn hơn thì bà con có thể nhét được nguyên thân chuối vào còn cái con 1,1 kg và con 1 kg thì là cái cửa vào thì nó hơi bé đây cửa vào đây thì bà con phải uh, thứ nhất là muốn rút được cây chuối vào thì mình phải bóc cái mé bên ngoài đấy để cho cái thân cây chuối nó vừa lọt vào cái à, cửa nạp này thì là nó mới vừa được đấy còn về cỏ với các thứ thì thoải mái bà con có thể nhét vào được luôn đấy thì tổng thể bên ngoài con máy là nó như thế này máy cũng trông nhưng khá lớn thì được thiết kế cuối cùng là vuông vức luôn đấy thì là sử dụng uh, chân bốn chân HP cực kỳ chắc chắn còn được gia công gia gia cố bằng các ờ, các chân thép ngang như thế này Đấy, được hàng những chân thép ngang như thế này thì là nó đảm bảo được cái độ cứng vững của máy thì khi mà để lên ờ, để làm máy để bọc cỏ cho bà con để trâu bò thì là thì nó là, là là đảm bảo được cái độ chắc chắn với lại là bên ngoài nó không cái bàn như thế này nữa ngay bên nó có cái bàn như thế này nữa mình có thể đặt cỏ lên đây đấy, đặt lên đây mình trực tiếp ờ, cầm vào đây đút vào cầm đây đút vào thì nó cực kỳ tiện đấy thì là mình không phải cúi nhiều đấy thì là tổng thể nó như vậy toàn bộ được ờ, thiết kế bằng ờ, kim loại Đấy. bên ngoài được sơn màu xanh chống rỉ Đấy, cái sơn này sơn chống rỉ nhá Đấy thì bà con có thể đảm bảo được yên tâm là khi mình sử dụng lâu dài nhiều năm thì nó cũng không ờ, gặp cái vấn đề gì về bị ăn mòn cũng như là cái máy nó xuống cấp thì là cái điều đấy không có đấy, thì con này là đây thì nó có hai cái khóa hai bên này đấy, cái hộp cực kỳ lớn nhá hộp này đến cũng phải là nó khoảng độ 50 60 phân đấy hộp vuông 50 60 phân đây bên này có hai khóa này mình đặt ra như thế này đấy có thể thấy bên trong của bên bên trong của máy đấy bên trong của máy thì đây lưới dao đây lưới dao được bắt thẳng với là trục của motor luôn bằng một con ốc là ốc dài như thế này còn được gia cố thêm hai con ốc ngắn nữa thì đảm bảo được là cái việc là máy nó cực kỳ là chắc chắn đấy là khi bà con sử dụng thì là vô cùng là yên tâm đấy về cái à, lưới dao này đấy bà con có thể quay sát vào cái mặt ờ, cái cái cái mặt uh, mặt sắc của dao này đấy thì bà con thấy là nó cực kỳ sắc luôn đấy thì là để đảm bảo được cái việc mà thái cỏ cũng như là bằm chuối nó vô cùng đơn giản luôn Chỉ cần bằm qua một cái là nó nó ấy là nó có thể ra sản phẩm cho gà vịt ăn được thôi đấy cực kỳ bon nhá đấy chưa hề cắm điện thôi tôi chỉ mới lấy tay để đẩy nhẹ thôi thì là ờ, dao thái đã quay rồi đấy thì là đây còn những cái cái này thì bà con nhìn này vào đây đấy những cái cái mà đường thép các thứ được gấp vào được kẹp vào như thế này thì là không tức là những cái sắt thừa này thì đã được làm dư ra khoảng hơn một phân thì đảm bảo được cái việc là máy nó cực kỳ chắc chắn đấy không phải như một số máy Trung Quốc nó là mút mút đâu nó hàn kiểu mút ngắn như thế này thì là khi mà cái tuổi thọ nó không cao khi mà dây giật đi xe giật lại mà nhét vào nhiều ấy, hay là sử dụng lâu dài thì những cái nó dấy bong ra đấy thì khi mà sử dụng đây con máy bên chất lượng nhìn nó khác ngay này đấy, những cái là nó làm dày dặn nó làm thừa ra cực kỳ nhiều đấy, đảm bảo nó ăn ăn, ăn cái đấy nhiều đấy với lại là hàn thêm những cái than thép nhỏ như thế này những cái than thép nhỏ như thế này là để à, đảm bảo cố định được cái cái nắp vào đấy khi cái nắp nó nắp vào như thế này thì mình cố gắng là đấy nó sập vào những cái như này nó đỡ cả cái nắp này lên đấy, nó giảm tải trọng của cái việc mà cả trọng của cả cái nắp này nó tác động lên hai cái gọi là hai cái bản lề này đấy, hai cái bản lề này đấy, tạo ra một độ bền nó tốt hơn đấy, thì khi mà khóa máy lại thì bà con khi sử dụng thì nên khóa máy lại như thế này đấy khi mình khóa lại lại như thế này mình có thể để thế này để bỏng cũng được hoặc là mở ra cũng bỏng cũng được nhưng mà để khóa như thế này để đảm bảo được cái việc an toàn thì nhất là nhà có trẻ con hoặc là uh, ai đấy vô tình mà phải ấy phải máy thì thì là rất là nguy hiểm khi mà mình có một cái hộp như thế này thì nó sẽ an toàn hơn đấy, tránh cho trẻ con hoặc là ai đấy vô tình chạm vào thì là trúng đi cái lưỡi dao sẽ đẩy ra một cái điều mà nó, nó không mong muốn đấy thì là bà con khi sử dụng thì chú ý là mình nhét nguyên liệu từ ngoài này vào thì tiếp đến đây thì mình chỉ cần thả thôi thì là khi mà máy nó có cái đồ đồ đồ, đồ, đồ thoải của, của của cái miệng vào đấy thì là cái nguyên liệu nó sẽ tự đầu trôi xuống đấy, thì mình không phải là phải nhét vào hết cái mức, mức như thế này đâu nó chỉ cần ở trên này thôi mình thả xuống thì nó đảm bảo được an toàn đấy thì đấy là con máy thái um, thái lát đấy, tổng thể máy cũng đơn giản như thế thôi đấy, nó sử dụng motor 1,1 kg sử dụng điện 220V đấy ở đây còn có xuống uh, ờ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản này đấy, thì bà con có thể làm nếu như mà về bà con xem video vẫn chưa hiểu lắm ấy mình mua máy về trực tiếp có thể đọc qua đây đấy nó là hướng dẫn cơ bản thôi đấy thì bà con có thể đọc qua đây thì có thể sử dụng được máy luôn đấy còn bên này bên này là con máy uh, thái chuối mịn 1,1 kg đấy con này thì con này thì nó lại sử dụng dao loại dao khác dao này là dao nhíp ô tô dao này dao thái mịn đấy con này là đây lưỡi dao của nó này đấu vào cái trục to này đấy bà con có thể so sánh đấy trục to đấy thì là con này là con trục tròn đấy nó sử dụng motor một phần một ký thôi đấy, nó nó sử dụng bốn chân luôn đấy nhưng mà cái cửa vào của nó cửa vào con mai thái mịn này thì cực kỳ lớn cái cửa vào của nó phải hơn 20 phân cái cửa vào phải hơn 20 phân với cái cửa vào như thế này thì nó sẽ đảm bảo được thái những cái thân thân cây chuối lớn thì mình không cần phải gọi là bóc mé ra ờ, bừng mé ra mà mình có thể đút thẳng vào luôn đút thẳng trực tiếp vào đây để ờ, có thể ờ, thái luôn không cần phải phải phải phải vất vả cái việc mà mà tắt nhỏ cái thân chuối để mà nhét vào nữa đấy thì là tổng thể cái bộ đôi mà máy thái chuối mịn với là máy thái chuối lát thì, thì đây bà con có thể xem hai con máy này đấy tổng thể hai con máy này thì là tức là con ờ, máy thái ờ, con máy bằng cỏ này nhìn nó có vẻ hơi cồng cần một tí nhưng mà đấy một máy nó có một chức năng riêng đấy, thì bà con có nhu cầu mua cái máy ờ, bộ đôi máy thái chuối lát và thái chuối mịn cái đấy tùy vào bà con chăn nuôi con gì đấy mình cần thái chuối mịn hay mình cần thái chuối lát hay là bằng cỏ mịn hay bằng cỏ lát thì cái đấy thì là do bà con lựa chọn đấy thì bà con có nhu cầu thì mua mua hàng thì liên hệ bên số điện thoại để chúng tôi để bên góc màn hình đây đấy, liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được báo giá và tư vấn tốt nhất Đấy, thì khi mua hàng ở bên điện máy cường lên sẽ được đảm bảo một điều là máy vận chuyển đến tận nơi cho bà con thì đúng như là trong video bọn tôi làm đấy và được bảo hành 12 tháng đấy đúng rồi cái chế độ bảo hành 12 tháng cho bà con đấy có phiếu bảo hành kèm theo đấy là cái việc quan trọng khi bà con mua máy bên chỗ điện máy cường lên đấy sẽ đảm bảo được cái chất lượng và cái uy tín đấy thì là chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã xem video chúng tôi nhớ đăng ký để ờ, xem những video mới nhất và cập nhật những khuyến mại